được không được rồi Ờ, xin chào tất cả các bạn Mình là Thảo, chuyên viên chăm sóc khách hàng của Quốc tế Cát Lâm Thì hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một chút về uh, những uh, thứ cần chuẩn bị cho kỳ bay cũng như là cho chuyến bay để cho các bạn có một hành lý hành trang đầy đủ an toàn để các bạn có thể thuận lợi xuất cảnh cũng như là nhập cảnh sang Đài Loan du học thì uh, hiện tại thì um, hàng tuần thứ năm thì ờ, uh, cô tế ca Lâm của mình sẽ chia sẻ những kinh nghiệm những uh, những chủ đề rất là ý nghĩa thì uh, tuần này thì mình xin chia sẻ về uh, những lưu ý trước khi bay thì rất mong uh, mọi người uh, thông tin mà mình chia sẻ mọi người uh, thấy là rất là bổ ích Hiện tại thì ờ, kỳ du học Đài Loan tháng 9 cũng ờ, chuẩn bị hoàn tất visa cũng như là uh, chuẩn bị bay rồi cũng như các bạn học ngôn ngữ tháng 9, tháng 12 vào tháng 6 vừa rồi thì các bạn cũng đã bay qua sang Đài Loan thì những lưu ý mà các bạn uh, khi mà chuẩn bị hành lý thì bên mình có um, có có um, có tích lũy lại cũng như là theo chia sẻ của các bạn để hôm nay bên mình có thể chia sẻ với các bạn những kinh nghiệm chuẩn bị hành lý để chúng ta có một uh, hành trang an toàn để uh, thuận lợi cho việc uh, xuất nhập cảnh nhá. Xin chào tất cả các bạn. Uh, về việc uh, chuẩn chuẩn bị đồ bay hoặc những hành lý thì uh, các bạn nào có ý kiến hay là những uh, hành lý gì mà đang do dự băn khoăn thì các bạn cứ để lại bình luận để bên mình có thể giải đáp cho các bạn là xem là có nên đem hay không nên đem sang Đài Loan nhé. chủ đề hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn đó là về chuẩn bị hành trang hành lý thì à, có rất nhiều các bạn đã sắp sang Đài Loan du học của kỳ tháng 9 này và còn đang băn khoăn lo ngại không biết sắm gì cho đủ và sắm như thế nào và hành lý ờ, các bạn đang tìm kiếm chia những chia sẻ từ các anh chị khóa trước thì hôm nay thì các lâm mình xin chia sẻ với các bạn để chúng mình có những kiến thức ờ, bổ ích nhá có ai có câu hỏi gì cứ đặt ờ, để lại để mình có thể giải đáp Đầu tiên thì mình cũng muốn chia sẻ với các bạn một chút về nhiệt độ khí hậu ở bên Đài Loan Thì uh, nói tổng thể thì ờ, nhiệt độ và khí hậu của Đài Loan nó nó tương tương tự hoặc là giống với lại Việt Nam Ờ, cũng có bốn mùa xuân hạ thu đông và nhiệt độ các mùa thì cũng tương tương ứng với Việt Nam thôi nên là các bạn ờ, ví dụ các bạn bay đăng kỳ tháng 9 này thì là cũng gần sát mùa đông rồi thì ờ, mình nghĩ là hành lý của các bạn thì cũng chỉ nên hướng về là một chút đồ đạc tư trang cho mùa mùa đông mùa mùa thu đông thôi không nên mua quá nhiều đồ hè đó thế là như vậy để thứ nhất là giảm thiểu cái việc các bạn phải mang vác đồ đạc đi lại rất là nhiều nặng vất vả đặc biệt là những bạn nữ thì chị nghĩ là các bạn nên uh, uh, sắm quần áo đồ đạc á thì các bạn hướng về một chút là theo hướng thời tiết là thu đông để uh, sau đó thì sau mùa hè năm sau thì các bạn có thể um, tự sắm đồ ở bên Đài Loan rồi đó thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn cho các bạn à, xin chào Thùy Linh Xin chào Trung Kiên, San Kim Cương à, à, Kiên ơi sắp bay rồi và đây chia, xem ờ, chia sẻ một chút kinh nghiệm để chuẩn bị hành lý nhá Như năm ngoái thì dịch Covid thì việc chuẩn bị hành lý cũng như là thủ tục xuất nhập cảnh rất là phức tạp nhưng năm nay thì nó đã rút ngắn hơn rồi thì rất may mắn cho các bạn bay kỳ năm nay thì việc test covid cũng như là cách ly nó cũng sẽ đã giảm thiểu xuống rồi hạn chế cho các bạn việc phải cách ly dài ngày thì ờ, đối với ờ, các hãng bay mà Đài Loan ờ, đi từ Việt Nam sang Đài Loan ấy thì có một số hãng bay nổi tiếng như là Vietnam Airlines này, China, Eva Airways hay là Vietjet đó đấy là những hãng bay mà hàng ngày mỗi ngày đều có những chuyến bay từ Việt Nam sang Đài Loan và Đài Loan về Việt Nam rất là thuận lợi cho việc đi lại à, xin chào tất cả các bạn Thế đi tháng 12 thì sao? Ờ, đi tháng 12 thì um, cũng vào đây uh, nghe chia sẻ để mình có thể nhiều có nhiều kinh nghiệm hơn cho việc chuẩn bị hành lý. Bởi vì cũng có rất nhiều trường hợp các bạn mà chủ quan thì uh, khi mà làm kiểm tra an ninh tại uh, tại uh, sân bay á thì các bạn phải um, uh, rạch vali ra để uh, lấy những cái thứ mà các bạn không biết mà nhỡ chót đem vào hành lý làm làm mất thời gian cũng như là làm cho cái tâm trạng bị uh, bị uh, <laughs> bất ổn lúc uh, tại sân bay đó đây là ai là kiên thế ạ à? <laughs> kiên trung trung kiên xin chào các bạn đó thì một số hãng bay thì rất là quen thuộc rồi thì à, đa phần các bạn uh, đều thích đi à, Vietnam Airlines hay là China bởi vì à, hãng bay này thì không có không có bị ảnh hưởng về thời gian nhưng mà hiện tại thì hãng Vietjet thì cũng Ờ, đối với những chuyến bay quốc tế thì ờ, như sinh viên nhà mình đi thì cũng chưa bạn nào có gặp vấn đề gì về việc ờ, delay đâu nên các bạn cứ yên tâm khi mà nếu mà ngày hôm đấy mà các bạn được chỉ định ngày bay mà vào có hãng Việt Vietjet ấy thì các bạn cũng đừng lo lắng nhé không không có vấn đề gì đâu thứ hai là một điều rất là quan các bạn rất là quan tâm đặc biệt quan tâm đấy là cân nặng của hành lý à, các bạn đặc biệt các bạn nữ thì ờ, các bạn nữ rất là nhiều đồ thì ờ, hiện tại ờ, đối với các bạn cho đến hiện tại bay ấy, thì bên văn phòng mình có đặt vé máy bay thì hiện năm nay thì đối với du học sinh thì cũng hành lý họ cũng hạn chế đối với một số hãng họ quy định ấy, thì không không được nhiều có một số hãng thì họ chỉ quy định là 7 kg sách tay và 20 kg 23 kg ký gửi thôi còn có hãng thì được hơn và À, đối với cái nội dung này thì ờ, khi mà bên mình đặt vé máy bay cho các bạn ấy thì bên mình cũng sẽ lưu ý để làm sao để có thể um, mua được nhiều cân nhất cho các bạn và với chi phí hợp lý nhất và nếu mà bạn nào mà có um, có nói chung là có bị vào những cái hãng bay mà là ít hành lý ít ít cân ấy thì là ví dụ như là hai ba cân mà các bạn cảm thấy ít thì các bạn cũng ờ, cứ liên hệ với bên mình để bên mình có hỗ trợ ờ, mua thêm cân cho các bạn để tránh việc là mình thừa cân ở sân bay mà phải mua cân thì cũng hơi ờ, phức tạp và chi phí cũng quá là lớn à, xin chào tất cả các bạn đối với ờ, hành lý thì ờ, đa phần thì các bạn ờ, mang ít hay mang nhiều thì các bạn cũng nên gói gọn trong cái vali có kích thước phù hợp không quá to không quá không vượt quá 115 cm nhé ví, dụ, ví dụ các bạn mà có mang vali to thì cũng là vừa phải thôi không được quá to quá vừa cồng cành khiến cho các bạn đi lại rất là khó khăn mà việc uh, sách lên sách xuống sẽ rất là mệt diệu thảo mình mua thêm cân vẫn được hả chị ờ, em ơi thì tùy từng hãng thì mình bên mình có thể hỗ trợ nhưng mà cái này thì cũng phải um, um, phải uh, phải liên hệ trước nên là nếu mà diệu thảo mà có có muốn mua thêm cân ấy thì em cứ nhắn tin cho chị thì chị bên mình sẽ hỗ trợ đấy là đối với tùy từng hãng thôi có hãng thì các bạn được rất là nhiều cân uh, tiếp theo là những những ờ, thứ mà cấm mang theo hành lý ký gửi và sách tay cái này có nghĩa là các bạn không được phép mang theo để đảm bảo thủ tục xuất nhập cảnh của các bạn thuận lợi và tránh là các bạn bị phạt không không đáng có thứ nhất đó là các chất gây nổ thì các bạn lưu ý nhé những ờ, cái chất gây nổ như là lựu đạn này thuốc súng này pháo này pháo hoa các vật phẩm có hình dạng tương tự hình dạng tương tự thôi các bạn nhé ví dụ như là lựu đạn ờ, dạng giả hoặc là đồ chơi các bạn cũng nên tránh đem theo bởi khi mà các bạn soi uh, hành lý ấy, thì người ta sẽ phát hiện ra hết nên các bạn tránh việc là phải kiểm tra lại thì tất cả những thứ mà uh, gây các chất gây cháy nổ thì các bạn cũng nên uh, tuyệt đối uh, tuyệt đối không được đem theo thứ hai là các chất phóng xạ gây nhiễm độc hay là ăn mòn ví dụ như là chất clo này chất tẩy rửa này chất oxy hóa thủy ngân hay chất phóng xạ thì các bạn tuyệt đối tuyệt đối nhá không được mang theo dù ờ, lượng ít hay nhiều thì các bạn cũng không được đem tiếp theo đó là các chất khí ga hay là sản phẩm dễ cháy như là bật lửa này diêm này dầu hỏa này cồn này đó thì các bạn cũng tuyệt đối không được đem theo nhá thị thẩm thường thì du học sinh sẽ đi hãng nào hả chị ờ, con chị thẩm học sinh thì uh, như chị nói có một số hãng bay nổi tiếng từ Việt Nam sang Đài Loan là như là China China này, Vietjet này, Vietnam Airlines này, uh, hay là Eva thì uh, những hãng này thì bên mình sẽ cân nhắc xem là uh, ngày bay của các bạn phù hợp với hãng hãng nào nhất để các bạn có thể uh, thuận lợi nhập cảnh vì uh, theo, theo công văn thì các bạn phải uh, phụ thuộc vào ngày của nhà trường gửi nữa nên là các bạn cũng cái này thì chị cũng không nói trước được là mình sẽ đi hãng nào cố định cả rồi chào cô Ly mang theo người yêu được không là cô có thì cô đem vẫn được nhé cô Ly nhá à, tiếp theo là các dụng cụ uh, nguy hiểm khác ví dụ như là pin điện thoại đặc biệt là điện thoại uh, có bạn nào đã từng nghe đến việc là cái điện thoại Samsung Note 7 Galaxy Note 7 bị thu hồi ấy, đấy là có chất cấm nguy hiểm nên bạn nào mà có <laughs> đang dùng điện thoại này thì cũng tuyệt đối là không đem theo nhé à, thứ hai là à, các bạn có các bạn nào ở đây à, thích à, hay là có sở thích đam mê về cái xe cân bằng không ạ cái xe cân bằng này cũng là một chất mà một vật cấm không được đem theo theo lên hành lý để lên máy bay thì các bạn cũng tuyệt đối không mang theo nhé mang theo rượu theo uống được không hả chị mang rượu à rượu nó là cồn rồi này không được đâu à, mấy lại rượu là chất lỏng ấy thì các bạn chỉ được mang tối đa là một lít thôi nên là các bạn nên là phúc để rượu ở nhà nhá nào đột lấy là ở trên là chị vừa nói là những thứ mà cấm mang theo ở hành lý ký gửi còn đây là sẽ là những hành lý sách tay nhá hành lý sách tay thì các bạn tuyệt đối không được mang theo này thứ nhất là các vật sắc nhọn này vũ khí hoặc các sản phẩm có hình dạng tương tự vũ khí thật ví dụ như là dao kiếm dao đa năng phi tiêu kéo hay dìu em mang misi food có được không chị ơi misi food mi seafood là gì nhỉ là đồ ăn của misi à độ misi à đúng không có được cầm SRM không chị SRM là gì hả Dũng chị không biết đâu <laughs> em phải nói ra viết viết ờ, đúng ra nhất thì chị mới giải thích được đó thì là những vật sắc nhọn như là kéo này dao dìu thì các bạn tuyệt đối không đem nhá kể cả to hay nhỏ thì các bạn cũng không nên đem Thứ hai là súng đạn hoặc các vật phẩm có hình dạng tương tự. Thì như các bạn cũng đã biết thì súng đạn là vật là, là sản phẩm cấm đúng không ạ? Cấm mọi người dùng. Đây là tất cả những loại này thì các bạn tuyệt đối không đem theo nhá. Đúng rồi, Hải nói đúng rồi. Thực phẩm kể cả khô hay không khô thì cũng không được mang theo. sữa rửa mặt trời ơi sữa rửa mặt thì ghi là sữa rửa mặt đi lại gần srm sữa rửa mặt thì được nhá nhưng mà mình sẽ để hành lý ký gửi tí nữa thì chị sẽ nói tiếp nào à, những thứ ờ, cấm tiếp theo đó là các công cụ dụng cụ đồ vật có thể gây thương tích ví dụ như xẻ beng cuốc khoan đèn khò hay các sản phẩm có lưỡi như các loại búa, cá lê, kìm những cái này thì các bạn cũng không đeo làm gì đúng không ạ rất là nặng và chật chị nghĩ là các bạn sẽ không đem đâu nhưng mà chị vẫn nói để các bạn lưu ý nhá Em mang theo người yêu mà vợ không cho thì làm sao hả chị Thì em để ở nhà Để cho người khác trông hộ Thường thì học sinh đi hãng nào rồi này sơn móng tay được mang không chị sơn móng tay à một tí nữa thì chị sẽ giải đáp ạ thắc mắc này của hiếu nhá <laughs> chị cảm ơn hiếu rồi tiếp theo này hãng bay khi bay hành lý mang bao nhiêu cân thì như chị vừa nói đấy phúc ạ thì tùy từng hãng khi mà mình đặt vé máy bay thì họ sẽ báo cho mình xem là hành lý của mình được bao nhiêu cân khi đó nếu mà hành nếu mà cân mà hãng bay họ cung cấp cho mình mà có ít hơn hoặc là bị ít á so với cái cái hành lý mà mình muốn chuẩn bị rồi ấy thì em có thể liên hệ với chị thì sẽ có thể hỗ trợ mình thêm đó được mang máy là hơi quần áo không hả chị máy máy là hơi quần áo à thì ờ, cái này thì ờ, là dụng cụ điện tử ấy điện lạnh đó là dụng cụ máy điện máy à thì các bạn cũng hạn chế thêm bởi vì khi các bạn khách cách ly ở khách sạn ấy hoặc là ừ, ấy thì vẫn có còn khi mà mình sang bên đấy sang đài và ở cái ký túc xá ấy, thì chị nghĩ là các bạn phải tự mua được chứ không nên đem cồng cành quá từ Việt Nam chị có thấy đói không chị <laughs> chị cảm ơn Phúc nhá Mai Anh à được mang mỹ phẩm skin care không rồi một tí nữa thì chị sẽ cho những cái list đồ mà các bạn được mang nhá bây giờ chị hãy lưu ý nốt những cái mà các bạn tuyệt đối không được mang theo cuối cùng là các dụng cụ về đồ vật có thể gây thương tích như gậy bóng chày hay là gậy bia à, gậy gôn dụng cụ võ thuật dùi cui và các loại bình xịt tự vệ hơi cay thì các bạn cũng tuyệt đối không nên đem theo nhá các bạn có thể chụp lại màn hình hoặc là nhắn tin cho chị thì chị sẽ cho cái ờ, nít những cái đồ không mang theo ở hành lý sách tay bởi vì hành lý sách tay của mình chỉ được 7 kg thôi nên là những dụng cụ này các bạn tuyệt đối không mang theo nhá tiếp theo là lưu ý về vị trí để các đồ đạc nào rất nhiều bạn bị nhầm lẫn cứ nghĩ là để ở hành lý ký gửi là an toàn và để đấy sách cho nặng à, cho nhẹ cho nó dễ dàng thì lưu ý những vật dụng như đồ trang sức cá nhân này, tiền, máy quay phim, máy tính cá nhân, điện thoại di động hay là sạc pin điện thoại. Cái sạc ờ, cái sạc ờ, cái sạc dự phòng á. Các bạn lưu ý nhá, cái sạc dự phòng thì các bạn tuyệt đối không được để hành ký, hành lý ký gửi. Các bạn lưu ý nhá, tuyệt đối không được để hành lý ký gửi mà những cái vật này thứ nhất là nó có chi phí cao này, có giá trị này và có giá trị này thì các bạn lên để ở hành lý sách tay vì mình sách tay thì nó sẽ an toàn hơn chú hàng xóm nhờ em cầm bịch trắng trắng mang sang cho con có sao không chị bịch trắng trắng là bịch gì hả à, em <laughs> ký túc xá nam muốn đá một trận bóng trước khi đi chị ạ à. cái này thì chị sẽ liên hệ với à, anh dũng nhá anh dũng sẽ hỗ trợ các bạn thỏa sức đam mê được chưa nào đó các bạn lưu ý cho chị nhé không được để những đồ này trong hành lý ký gửi này đồ trang sức tiền máy quay phim máy tính cá nhân sạc điện thoại sạc dự phòng nhé tuyệt đối không được để hành lý ký gửi mà hãy sách vào để trong hành lý sách tay sách đi nhá tiếp này những thứ mà bạn tuyệt đối không được đem vào hành lý khi sang Đài Loan tuyệt đối không được mang nhá thứ nhất là thực phẩm tươi sống, đặc biệt là thịt lợn. Các bạn biết tại sao thịt lợn được mà bị cấm không được đem qua Đài Loan không ạ? Mỗi nước thì họ có một chính sách uh, uh, cho các bạn uh, đem hành lý sang khác nhau, nhưng Đài Loan thì họ cấm tuyệt đối các sản phẩm từ thịt lợn bởi vì uh, không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng á và không rõ được kiểm dịch thì nó sẽ gây ra ví dụ như sang đất nước của họ mà có gây ra lây nhiễm dịch bệnh thì cái ờ, mức phạt như là cái ờ, kỷ luật của họ rất là cao đó tuyệt đối không được mang thịt nhé các bạn cũng chắc cũng không không đem đâu bởi vì thịt tươi sống mà các bạn đi một ngày trời thì nó cũng sẽ hỏng thôi để trong hành lý sẽ hỏng thôi hoặc là xúc xích các thực phẩm nấu chín từ thịt như là ruốc thịt khô thịt đóng hộp hay là thịt đóng hút chân không thì cũng tuyệt đối là không được đem các sản phẩm từ thịt nhé các bạn lưu ý nhá ví dụ như kỳ trước có những bạn này thích đem khô bò khô gà thế xong rồi à, à, chị gửi cho lưu ý chuẩn bị hành lý không xem rồi năm ngoái dịch thế là lên đây cách ly à, lên đây chuẩn bị để bay mang cá một cái vali xúc xích rồi à, khô gà khô bò lên đây chị tịch thu hết nên là đứa nào mà đem thì cũng để nhà nhá đừng để chị bị phải thu nào tiếp theo là trái cây hoa quả tươi trái cây hoa quả tươi có nhiều bạn nghĩ là tôi đút vài quả táo vài quả uh, nhãn vài quả uh, gì đấy đút vào trong hành lý để đem đi rồi sang đấy ngồi trên máy bay hay là um, lúc ờ, đi về sân bay lúc về uh, khách khách sạn hay là lúc ở khách sạn thì ăn cho đỡ đói nhưng mà chị khuyên nhá tuyệt đối không đem hoa quả tươi các bạn nhớ là hoa quả tươi nhá không được đem ví dụ như hoa quả sấy đồ khô á thì các bạn được đem như mít như kiểu mít sấy này nho sấy các thứ thì các bạn được đem nhưng hoa quả tươi thì các bạn tuyệt đối nhá Đúng rồi, Sơn Hải nhắc nhở các bạn á, là những đồ có thành phần bên trong là thịt thì không được mang, dù ít hay nhiều cũng không được. Đúng rồi, như đợt vừa rồi á có bạn mang mì tôm có thành phần từ thịt sang thế là phạt mấy tỷ các bạn có tiền phạt chưa có tiền đóng phạt chưa có tiền đóng phạt thì hãng cầm nhá đem mì tôm ba miền có được không chị đây chị có nói chị chuẩn bị nói đây các loại mì tôm có liên quan tới thành phần của thịt ví dụ như trong gói gia vị của nó có thành phần từ thịt thì cũng không được đem nhá em định đem theo thùng mì ba miền có được không ạ nếu mà thùng mì ba miền mà không có thành phần từ thịt thì ờ, có thể đem kiểu mì chay á mì không có thành phần từ thịt ấy mà không thì mang mì thôi bỏ lại gói gia vị ở lại cũng được phúc ạ à, tiếp theo đó là sữa các loại sữa và các loại à, các loại sữa bột à, sữa lỏng bởi vì à, đối với chất lỏng thì hành lý của chúng mình thì chỉ được quy định là tối đa là một lít chất lỏng thì uh, như vừa nãy có bạn hỏi chị là có được mang sữa rửa mặt không ấy thì sữa rửa mặt cũng cũng là dạng kem chất lỏng đấy thì các bạn nếu mà đem rồi thì cũng hạn chế đem những cái thành phần khác liên quan đến uh, chất lỏng nhưng mà đặc biệt là sữa thì các bạn tuyệt đối không được đem nhé nhiều bạn là cứ giấm dúi là đút một hai bịch sữa vào trong ờ, trong vali là để sang ờ, chống đói hoặc là sang ờ, uống lúc ừ, khác thì các bạn cũng tuyệt đối nhá bên đấy không thiếu mì tôm đâu các ông cứ hỏi khó chị <laughs> đúng rồi bên đấy mì tôm nhiều hơn việt nam không nhưng mà tất cả các bạn sang rồi thì hỏi thì đều nói là mì việt nam vẫn là ngon nhất đấy à, dạ em chào chị Minh Hạnh vâng đúng rồi chị nói đúng ạ ở bên huyện Hải Đài Loan rất nhiều quán Việt Nam mua cũng rẻ nên các bạn cũng không nhất thiết là cần phải đem quá nhiều đâu có thể đem nhưng mà đem ít thôi mà đặc biệt là mang những cái loại mì mà không có thành phần từ thịt nhé thịt trái cây tỏi thực vật đúng rồi chị cảm ơn Nam ờ, một lưu ý nữa là tỏi thì ờ, tỏi nó là cái cái cái gia vị nhưng mà là từ tỏi thì nó có thể nảy mầm á tỏi nó có thể nảy mầm thì các bạn cũng tuyệt đối không được đem theo nhá những cái hạt mà có thể nảy mầm á thì chúng mình cũng không không được đem theo tiếp theo thì uh, lưu ý nữa là một số thứ mà các bạn được mang sang Đài Loan nhưng với số lượng hạn chế sang đó động đất thì chạy vào đâu hả chị Thảo ơi chết rồi hỏi khó đấy chị cũng chưa sao chị không biết là chạy vào đâu đấy là chị sang chị về chị trả lời cho nhá chị sang chắc là chị sang trước an đấy không chị về chị trả lời cho nào Ờ, thực ra thì Đài Loan thì bướm trước các bạn cũng xem ấy thì vấn đề động đất ở bên Đài Loan thì nó cũng xảy ra thường xuyên nhưng mà với cường độ cũng ờ, nhẹ có khi ờ, nặng nhưng mà an toàn thì các bạn cứ ở những nơi ờ, ví dụ như nhà chắc chắn thì nó sẽ an toàn hơn khu vực kín chắc chắn à, những thứ như sữa tắm dầu gội đầu sữa rửa mặt skin care có thể bỏ vào hành lý ký gửi đúng rồi các bạn nên để vào hành lý ký gửi nhé. nhiều bạn nữ thì các bạn nữ thì chị biết là các bạn sẽ rất nhiều đồ skin care thì các bạn lên để ở hành lý ký gửi bởi vì nó là dạng lỏng để hành lý sách tay không an toàn mà dễ va va chạm rồi nó đổ ra ấy đó <laughs> đúng rồi nam nói đúng đấy không phải động đất đâu nào phương nhi có hỏi là hành lý ký gửi thì được bao bao nhiêu kg thì chị cũng trả lời nhi luôn là như ngày trước mình đi thì mỗi mỗi ờ, hãng bay nó một khác thì hành lý ký gửi nó sẽ phụ thuộc vào vé bay mà hôm mà mình đặt nên mình đặt cho các bạn nếu mà các bạn ờ, được nhiều cân thì tốt thôi còn bạn nào mà ít cân thì có thể hỗ trợ mua thêm nhưng mà nói chung là hành lý của các bạn thì cũng nên hạn chế thôi bởi sang đấy chị đảm bảo là 100% các bạn sang đấy tháng thứ nhất thì chưa mua nhưng tháng thứ hai chắc chắn sẽ mua rất là nhiều đồ nên là các bạn cứ chuẩn bị ờ, các bạn biết chuẩn bị cái gì không ạ đây này đây này đó đặng xuân hải ờ, hải à Ừ, hôm nay chị livestream chia sẻ với mọi người một chút uh, kinh nghiệm về chuẩn bị hành lý ấy, thì không biết là Hải có kinh nghiệm gì thêm thì có thể uh, chia sẻ thêm cho các bạn. Nào, tiếp theo là một số thứ không được mang sang Đài Loan nhưng à, được mang sang Đài Loan nhưng với số lượng hạn chế. Đầu tiên là rượu. Đây, câu hỏi của Phúc này. Có được mang rượu không? Có nhá. Nhưng mà mình mang nhỏ hơn hoặc bằng một lít thôi. Sang đấy cũng nhiều loại rượu mà. Em mang 100 cái bút bi có được không chị? Được. Sang đấy bút cũng rẻ mà, không đắt đâu, thương ạ. Nghe chị ờ, chị Thoa mấy cái Nga nó nó nó bảo bút mấy nghìn một cái đúng không hay mấy trăm khoai một cái đúng không thế là mang cả trăm cái bút cũng được đấy mang sang để dành à, tiếp theo là thuốc lá thì một số bạn nam có hút thuốc lá thì các bạn cũng lưu ý nhá là mình mang một cây thôi hoặc ít hơn một cây thôi mà chị nghĩ là các bạn nên bỏ thuốc đi thuốc hút thuốc lá không có tốt cho sức khỏe đâu các bạn nên bỏ thuốc đi à, thương đã có máu kinh doanh rồi đấy mang mang bút bi mang 100 cái bút sang bán rồi đây để chị kêu gọi mọi người vào mua cho nhá à, tiếp theo là xì gà thì à, xì gà thì các bạn lên hạn chế đem và chỉ đem tối đa là 25 điếu thôi à, tiếp theo đó là gạo lạc hoặc là nấm hương thì à, một số bạn thích kiểu nấu ăn ấy tự nấu ăn ấy thì có thể mang một à, cái cái này đi nhưng mà cũng mang tối tối đa là một kg thôi nhá mang tiền mua quần áo của Trần Văn Ánh chứ còn gì nữa rồi các bạn sang à, Đài Loan thì có muốn mua quần áo thì liên hệ với bạn Trần Văn Ánh nhá à, tiếp theo đó là thuốc thì uh, chị uh, cũng muốn uh, chia sẻ với các bạn là các bạn nên mang xem một một số thuốc thông uh, kiểu là uh, thông thường ấy, chị các bệnh thông thường như cảm cúm này, uh, bệnh về tiêu hóa hay là uh, sốt thông thường thì các bạn có thể đem theo những cái loại thuốc đấy. Dầu um, dầu gió hoặc là các thực phẩm chức năng, vitamin thì các bạn nên đem theo. Thuốc lá thay bằng không nhá, Xuân Tiến ơi, không được nhá. Kỳ trước có một bạn đem ra sân bay Và khi mà kiểm tra an ninh thì đã bị tịch thu Tí nữa bị phạt luôn Cái này nó không phải là chất cấm nhưng mà ừ, không không không phải là ấy đâu nhưng mà không được phép đâu Thì vừa rồi có một bạn là mình đấy Đem ra sân bay xong rồi khi mà họ kiểm tra ra Các bạn bọc rất là kỹ Nhưng mà khi mà soi qua à, cổng an ninh thì đã bị à, khi các bạn đã cuốn vali các thứ hết rồi mà vẫn bị rạch ra để ờ, Ừ, không được đem đi tiếp theo đó là tiền chắc là hẳn là bạn nào cũng đem tiền đúng không ạ không đem làm sao mà được thì tiền thì các bạn lên tiền vàng đô la thì các bạn đem uh, tiền thì sẽ không uh, không quá 10 vạn nhé nếu mà dưới 10 vạn thì các bạn không phải khai báo ờ, nhập cảnh còn trên 10 vạn nhân dân tệ thì các bạn phải khai báo và đô la thì là tối đa là 10.000 USD nên là các bạn mang ờ, cũng vừa vừa thôi mang sang sợ không tiêu hết ạ nhá Nga bảo mang bút bi Thế thì thương em em mang 100 cái bút sang bán cho cái Nga nhá Để nó đỡ phải mua bút mấy trăm khoai Uh, tiếp theo là kinh nghiệm mà các bạn học sinh nhà mình đã đi và chia sẻ lại về uh, việc chuẩn bị hành lý thì các bạn uh, cũng uh, uh, nên đem nên lưu ý và đem theo tiền đâu mang sang hả? tiền đâu mang sang chị cái này thì chị cũng không biết nào, thứ nhất là về um, tiền và những giấy tờ tùy thân vật bất ly thân là tiền và uh, gì nhỉ thẻ visa uh, một hai cái thứ này thì các bạn uh, nên uh, chuẩn bị ví dụ như tiền thì mang tối đa 10 10 vạn nhân dân tệ này và đô la Mỹ là 10.000 còn nếu bạn mang đô đến Thái Lan thì uh, để đổi thì cũng được nhanh gọn và không mất phí và thẻ visa thì các bạn ở Việt Nam ấy chuẩn bị bay thì chúng mình có thể đổi cái thẻ ngân hàng của mình sang thẻ visa nhé để thuận lợi cho việc thanh toán tại Đài Loan cái thẻ visa là cái thẻ của các con chip kiểu như là cái thẻ cái cái sim điện thoại ấy. đó các bạn ở Việt Nam mà đang chuẩn bị ờ, bay thì mình có thể đi làm cái đấy trước thì sang Đài Loan thì sẽ tiện cho việc thanh toán cũng như là giao dịch sẽ không bị mất phí thứ hai là điện thoại ờ, thì ờ, Đài Đài Loan thì dùng mạng ờ, Trang khóa Telecom thì các bạn uh, là cái mạng ổn định nhất cũng như là uh, dịch vụ phủ sóng khắp đảo nên là các bạn có thể uh, uh, sử dụng nhà mạng này và sim thì uh, sim thì uh, Đài Loan sẽ dùng sim 4G và các bạn khi mà nhập cảnh vào Đài Loan ấy mà bên mình về sim thì bên mình có tặng các bạn mỗi bạn là ba cái sim để các bạn phòng trong trường hợp là sang đấy uh, việc sử dụng sim nó các bạn mua sim cũng như sử dụng sim nó bị bất cập ấy thì bên mình có chuẩn bị cho các bạn là ba cái sim để các bạn sang Đài Loan các bạn có thể dùng uh, trong quá trình học tập và sinh hoạt tại Đài Loan thì uh, uh, về sim đó là về sim này còn về um, chúng ta về những cái hành lý tư trang uh, giấy tờ tùy thân ấy các bạn nên chuẩn bị cho chị một cái túi đựng nhỏ để mình có thể đựng giấy tờ tùy thân quan trọng và đặc biệt là ảnh ảnh thẻ nhá các bạn chuẩn bị sang Đài Loan thì mình có thể uh, chụp một ít ảnh thẻ này vì vì ở Việt Nam thì ảnh thẻ đẹp hơn mọi người có thể chỉnh sửa um, sao cho ưng ý nhất để mình đem sang hoặc có thể các bạn mà khi mà chụp ảnh ấy thì mình có thể xin cái anh thợ ảnh cái file ảnh mềm đó để sau khi mình sang đài thì mình có cái file đấy mình có thể in ra còn uh, đó là một um, những lưu ý về uh, ảnh tiếp nào về hành lý cá nhân nhé về hành lý cá nhân thì uh, vali thì chúng mình uh, nên chọn mua những cái vali có chất liệu bền chống va chạm hoặc là uh, kéo nó chắc tay ấy bánh di chuyển linh hoạt để khi mà các bạn uh, mang vác trong quá trình di chuyển từ sân bay về khách sạn hay từ trường về ký túc xá ấy, thì nó thứ nhất là nó dễ dàng cho các bạn hơn đỡ mất sức khỏe <coughs> với ba lô thì chúng ta nên ba lô là hành lý sách tay thì mình chúng mình cũng nên chuẩn bị một cái ba ba lô đeo theo bên mình để đựng những cái hành lý uh, ờ, sách tay như điện thoại này vàng bạc kim cương những cái thứ gì ờ, trang sức quý giá hoặc là sạc pin dự phòng đó những cái thứ đấy thì mình để hành lý sách tay để đem đem đem đi cũng như là lấy ra lấy vào nó thuận lợi nhất và đặc biệt là đồ của các bạn thì các bạn đều có vali nhưng mà chị khuyên là chúng mình nên ờ, mua những cái túi hút chân không ấy đó thì mình để đồ nó sẽ được nhiều và cái diện tích nó sẽ ờ, diện tích nó sẽ uh, được hạn chế hơn mình mua những cái túi chân không hút chân không mình về mình để đồ đó thì nó sẽ tiện hơn nhẹ gọn thứ hai là bên Đài Loan thì các bạn uh, quần áo ấy như chị cũng vừa nói từ ban đầu ấy là quần áo thì mình không nên mang quá nhiều quần áo sang đài ờ, ví dụ như là các bạn ở Việt Nam mua rất là nhiều đồ để mua bốn mùa luôn sang để cho vào hành lý đem sang bên đấy thì cũng không nên chúng mình sẽ cân nhắc xem là thời điểm hiện tại mình sang Đài Loan là mùa nào tiếp ví dụ như kỳ tháng 9 này thì chúng mình đem uh, là mùa thu đông đúng không ạ thì mình sẽ lên chuẩn bị những hành lý liên quan đến mùa thu đông thôi như quần áo Ờ, dài tay áo ờ, khoác mỏng hoặc là tất đó thì mình nên đem những cái thứ mà liên quan đến thời tiết thôi mặc quần áo mà liên quan đến thời tiết thôi để tránh việc là các bạn mang cả bốn mùa đi thì nó sẽ rất là nặng à, đặc biệt là bên Đài Loan thì các bạn à, đi học và đi làm làm thêm á thì chủ yếu là mình sẽ dùng sử dụng giày chứ không phải là ừ, đi giày cao gót hay là đeo sandal đấy đây là như bạn ánh có chia sẻ này bạn ấy đi kỳ uh, tháng uh, ờ, 2 vừa rồi và bạn mang một đống đồ sang bây giờ vẫn chưa mặc đến này và bây giờ bạn này bán quần áo nữa nên là quần áo của bạn rất là nhiều <laughs> bây giờ mùa đông rồi ra <laughs> bây giờ mùa thu đông rồi sẽ sẽ lạnh rồi nên các bạn chú ý về thời tiết để mình có thể đem uh, mang theo hoặc là mua theo những cái đồ dùng quần áo phù hợp với mình khi mà sang đấy để tránh việc là mang vác nặng nhé thứ hai là hầu hết thì ờ, ở Đài Loan thì sẽ thi thoảng lại bất chợt có những cơn mưa ấy thì các bạn cũng đem nên đem theo một cái ô nhỏ để phòng những cơn mưa hoặc là nếu bạn không ờ, đem thì là sang Đài Loan thì mình cũng có thể sắm nhưng mà đối với một số bạn thì lại ngại kiểu là lúc mới sang lại sợ sợ giao tiếp ấy ngại giao tiếp thì các bạn chưa chưa có thể tự đi mua được thì mình có thể chuẩn bị trước một cái ô nhỏ để trong vali nó cũng không chiếm quá nhiều diện tích đâu mà mua thì chi phí ở Việt Nam sẽ ừ, ổn hơn so với sang Đài Loan đúng không ạ mà mình vẫn phải dùng nó mà lưu ý về thuốc thì các bạn à, mua vài vài liều thuốc thông thường như đau đầu này hạ sốt cảm cúm à, về tiêu hóa hay là dầu gió để để đem theo về um, đối với các bạn mà có một số bệnh về mãn tính thì cũng nên ừ, đem theo thuốc mà bác sĩ kê để mình có thể ờ, Ờ, đảm bảo về cái sức khỏe của mình nhất có thể và đối với các bạn nữ thì ờ, chúng ta cũng nên chuẩn bị một số dụng vật dụng liên quan đến ờ, cá nhân thầm kín để mình có thể đảm bảo an toàn à, chào nhàn chào minh thư nhá các bạn vào nghe chị chia sẻ một chút kinh nghiệm hoặc là thư bay rồi thì có thể chia sẻ một chút kinh nghiệm về chuẩn bị hành lý của mình được không cho các bạn uh, chuẩn bị bay có thể uh, uh, rút kinh nghiệm cũng như là chị có thể biết thêm nhiều nhiều thông tin để có thể chia sẻ cho các bạn ờ, tiếp theo là về hành lý cá nhân thì ờ, không biết là các bạn đã biết chưa nhưng kỳ vừa rồi chị có gửi thông tin uh, lưu ý chuẩn bị đồ cho các bạn vừa bay uh, ngôn ngữ kỳ vừa ừ, tháng vừa rồi rụng rỡ chị đã gửi là lưu ý để chuẩn bị hành lý em nhớ xem kỹ nhé nhưng các bạn vẫn uh, chủ quan không xem và các bạn mang rất nhiều ổ cắm sạc điện thoại chân tròn ở Việt Nam sang và hậu quả là sang đến Đài Loan thì các bạn không có sạc điện thoại để dùng ổ cắm không cắm được bởi vì người Đài Loan họ dùng là ổ cắm chân cắm à, điện thoại dạng dẹt á dạng à, dạng dẹt à, hai đầu còn ở Việt Nam thì đa phần là chân tròn thế nên là các bạn đem sang nhưng không sử dụng được đó nên là lưu ý nhé bởi vì sạc điện thoại hay là sạc uh, bất kỳ một cái dụng cụ gì mà các bạn à, không sử dụng được thì cũng rất là khó khăn các bạn lưu ý nhá tiếp theo đó là như vừa nãy bà bạn thương có chia sẻ là mình nên đem theo một chút uh, các uh, dụng cụ về học tài liệu học liệu như là uh, bút này sách này uh, hoặc là máy tính cá nhân nhưng mà lap, laptop hay máy tính cá nhân thì các bạn cũng nên chuẩn bị đó là có cái chân cắm sạc ấy là dạng chân chân dẹt nhé hoặc là các bạn mua những cái cái ổ cắm các thứ thì cũng lên cái mua cái ổ cắm đa năng mà có chân dẹt thì nó sẽ sử dụng được còn các bạn mà chuẩn bị nhưng lại không chú ý là chân dẹt thì cũng đem sang thì cũng như không đem thôi tiếp theo đó là ờ, xem nào Minh Thư có chia sẻ này dầu gội mấy đồ kiểu dạng nước thì nhét ở hành lý ký gửi nha đấy chứng tỏ cô bé này hôm trước không xem lưu ý chị gửi đó thì là hành lý chị đã chị đã chị có gửi cái ờ, cái lưu ý này rồi đúng không hành lý ký gửi thì nên để những chất lỏng đồ dùng skincare cũng nên để ở dưới hành lý ký gửi mà vẫn vẫn bị nhát đúng không đấy à, thứ hai là à, bột giặt này dầu gội này các bạn cũng nên chuẩn bị một chút cái uh, tư trang cá nhân như kem đánh răng bàn chải dầu gội sữa tắm đó đồ ăn vặt <laughs> để đem sang đó đó là một số những chia sẻ của bên mình để uh, giúp các bạn uh, thuận lợi nhất trong việc xuất nhập cảnh vào Đài Loan cho các bạn kỳ tháng 9 sắp tới thì không biết là bạn nào có thắc mắc gì nữa không ạ chị xin đọc lại uh, thông tin nhá mang bút đúng không mang bút sách các bạn nên mang bút sách ở Việt Nam sang bởi vì khi sang đài mua nhất là nó chi phí nó cao hơn này và lại các bạn lại ngại ờ, hoặc là chưa chưa dám nói nên là rất là khó nên các bạn tự chủ động là là, là cái tốt nhất quan trọng là một cái tâm hồn đẹp à đã chuẩn bị tâm hồn đẹp chưa mang vâng, nhiều đồ ăn vặt à đúng rồi đó đồ ăn vặt thì các bạn có thể đem thoải thoải mái nhé nhưng mà tuyệt đối là không đem những thứ mà liên quan đến uh, gì à? đến thịt như các bạn có thể đem bim bim này đem uh, đồ hoa quả sấy khô này đó. thì nó sẽ ờ, giúp các bạn trong những lúc mà cách ly buồn chán nhưng mà chị cũng hy vọng là các bạn à, kỳ tháng 9 này à, sang Đài Loan thì cũng à, số ngày cách ly có thể là giảm hoặc giảm hơn nữa hoặc có thể là bãi bỏ để mình có kỳ nhập học nhất là chi phí sang thì nó cũng đỡ hơn một phần và các bạn không phải cách ly thì cũng thoải mái hơn và bắt đầu việc học cũng nhanh hơn. Nên hy vọng là như vậy. nhà lưu nhà lưu ý xem lại livestream nhé để chuẩn bị đồ nhá, để ờ, bay. Đó, đấy là một số những lưu ý. Ừ, Hải ơi thì cũng đợi thông báo để ừ, thông báo chính thức đi thì mình thông báo ra để các bạn có thể nắm được. Bây giờ thì cũng ờ, chưa dám chắc chắn được. Chiều nay thì chị cũng có nhận được cái thông tin Hải gửi thì mình cũng có đọc thì cũng hy vọng là như vậy bây giờ dịch bệnh cũng ổn định hơn rồi thì nó cũng ờ, miễn dịch cộng đồng hơn nên là cũng hy vọng là sớm ờ, hết cách ly Ờ, đó là những lưu ý về chuẩn bị hành lý nếu mà hôm nay chị có nói nhanh quá hoặc là uh, các bạn chưa chưa theo dõi kịp ý, thì uh, các bạn uh, cũng yên tâm vì cái lưu ý chuẩn bị hành lý này thì chị sẽ gửi đến tất cả các bạn Ờ, khi mà đang học và chuẩn bị bay ở Cát Lâm để mình có thể chuẩn bị hành lý tốt nhất để mình có thể ờ, sang Đài Loan thuận lợi nhất nên chị hy vọng là các bạn ờ, sắp tới có một chuyến bay thuận lợi nhất nhá bạn nào có thắc mắc gì thì cứ uh, nhắn cho chị chị ơi về mỹ phẩm thì mình có giới hạn gì không thì như chị nói thì mỹ phẩm thì không giới hạn nhưng mà về những cái loại mà dạng nước thì các bạn cũng nên hạn chế tối um, những thứ gì mà em đem tổng thể về dạng nước thì cũng nên đem không quá một lít ví dụ như là cái ờ, toner hay là sữa rửa mặt hoặc là uh, serum thì mình cũng nên ờ, đem ít thôi để sang đấy mình uh, sử dụng một thời gian không nên đem quá nhiều thì nó sợ hết hạn hoặc là để lâu cũng không tốt Chị ơi mùng 10 tháng 4 mấy giờ phải có mặt vậy chị Mùng 1 tháng 4 à Chứ là chị chưa đọc thông báo rồi Chứ lại bị chậm thông báo à mùng 1 tháng 4 Sao phải có mặt nhỉ? thôi Chị bị lỡ một nhịp với sao ấy Để chị xem lại có gì thì chị nhắn vào trong nhóm cho mọi người nhé Nào Giao lưu chia sẻ một chút nào Rồi quay camera lại đâu nhỉ? Đây rồi Rồi, có bạn nào có muốn ờ, chia sẻ gì không ạ? để xem có đọc sót bình luận của bạn nào không nhé mùng 1 tháng 4 này à mùng 10 tháng 4 đâu nhỉ chị có thấy thông báo gì đâu nhỉ không chị không thấy thông báo gì để chị xem rồi có gì chị nhắn trong nhóm nhé. nào có bạn nào có câu hỏi gì muốn chia sẻ không ạ muốn hỏi không ạ ví dụ như nhiều bạn kỳ trước muốn hỏi về cái cái là uh, những cái thuốc ấy thuốc lá này thuốc nam hoặc là mấy cái dạng bột như bột nghệ các thứ thì các bạn ừ, vì ờ, nó không bột nghệ hay là bột ờ, cái gì nhỉ bột bột cái củ gì ấy thì nó cũng không phải là chất cấm nhưng mà nó cũng dạng tương tự với dạng chất bột ấy của kiểu như là cái bột bột ma túy à đó thì mình cũng không không nên đem nếu mà mình có thể đem một ít thôi mình có thể đem ở hành lý để hành lý sách tay sau đó thì mình qua ấy thì mình có thể nhờ họ kiểm tra nếu mà họ thông không thông qua thì mình có thể đem sang còn không thì cũng nên để lại vì nó cũng ảnh hưởng đến việc ờ, làm thủ tục bay ấy à mùng 4 tháng 10 thì bên văn phòng Đài Bắc có hẹn xin hẹn xin visa đúng không thì cái này thì bên mình sẽ chuẩn bị hồ sơ và nộp cho các bạn các bạn không phải lên đâu đặc biệt là các bạn cũng nên chuẩn bị một ít que test covid vì sang đấy mua que test cũng khá là đắt thì mình trong thời gian cách ly hoặc là trong thời gian học tập thì mình cũng có thể uh, uh, khi mà mình có triệu chứng ấy thì mình cũng có thể uh, uh, tự test cho mình cho nó chủ động vì việc mua tiện que test covid ở bên đấy cũng khá là đắt thì các bạn cũng nên đem theo một ít que test covid Có bạn nào có câu hỏi gì không nhỉ? Thế là chỉ đợi có kết quả và bay thôi đúng không? Đúng rồi. Bây giờ các bạn ờ, chỉ đợi kết quả có visa và thông báo lịch bay thôi. Còn lại thì bên mình sẽ hỗ trợ các bạn xử lý. Thời gian này thì cứ ở bên gia đình ờ, vui chơi để ờ, chuẩn bị hành trang sang bên Đài Loan trong một thời gian học tập khá là dài khi nào chị sang đài khi nào em sang thì chị sang khi nào các bạn sang hết thì chị sang chứ các bạn chưa sang làm sao chị sang được đúng không phải lo cho các bạn xong rồi chị mới đi chứ đúng không không rồi để các bạn ờ, bơ vơ không ai hỗ trợ không ai ờ, chăm sóc khách hàng cho các bạn đâu em vui chơi hơi lâu rồi <laughs> xin chào kỳ nhá đấy bay nhảy cả ngày rồi giờ mới thấy vào xem livestream xem là vừa rồi bay thì có kinh nghiệm gì chia sẻ cho các bạn không hành lý các thứ xem có hôm đấy có đem lỗi cái gì không thì hay là sang đấy là cần mua thêm cái gì mà ở Việt Nam chưa chuẩn bị thì có thể chia sẻ với các bạn để các bạn à, sau có thể à, chuẩn bị tốt nhất chẳng thấy mấy đứa bay sang rồi chia sẻ gì cả để chị xem là nghĩ rằng còn cái gì mà các bạn à, nên chuẩn bị không nhỉ cũng là tương đối rồi đấy những thứ cấm thì các bạn nên tuyệt đối không đem theo còn ờ, những cái gì mà hạn chế thì các bạn có số lượng ấy có có mức định lượng thì các bạn cũng nên uh, theo quy định để tránh là việc uh, mấy bạn bay mấy bạn bay sang <laughs> đời chắc thế rồi Đúng rồi, quan trọng nhất là mang tiền Mang tiền Nhưng mà cũng mang ít thôi Chứ nhà thương nhiều tiền thì cũng mang ít thôi Đừng mang nhiều quá Nhá Quy định uh, kinh nghiệm là các bạn nên mua nhiều kẹo ăn vặt Vào cách ly mấy ngày chán luôn Trời ơi, có ba ngày gì mà chán Thế ngày thứ tư đã thế đi uống trà sữa rồi à, kinh nghiệm uống trà sữa Đài Loan được à, mấy ngày có thể chia sẻ các bạn xem là mùi vị hương vị thế nào kỳ à, thương anh mang à, mang gì nhỉ mang tiền thôi nhá đừng mang kim cương hay vàng nhá để nhà thôi Đấy, làm quen đi cái bạn mang nhiều tiền đi kìa Hải ạ à. như Phương Anh này Phương Anh có thể xem lại livestream này hoặc là những đây chị sẽ gửi cho Phương Anh cái lưu ý chuẩn bị hành lý nhá để hôm nay mình bay có thể uh, thuận lợi uh, trong việc uh, xuất nhập cảnh kiểm tra an ninh trà sữa ngon gấp 3 lần Việt Nam 3 lần thôi à các bạn thấy bảo ngon gấp 10 lần mà thôi cũng muộn rồi mọi người ăn uống gì chưa mình đi về ăn uống đây chỉ ngơi đây mai tiếp tục làm việc và có thể chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm cho các bạn sắp chuẩn bị bay nhá hỗ trợ các bạn rồi, ờ, xin phép dừng livestream tại đây hẹn các bạn vào ngày gần nhất và sang tuần tiếp theo thì bên mình cũng sẽ chia sẻ những cái uh, kinh nghiệm khác về uh, Đài Loan thì hy vọng là các bạn sẽ đón xem à chị bảo các bạn mang theo bình đựng nước ờ đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi đấy cái này thì là nên này các bạn nhớ đem theo bình đựng nước để để mình có thể lấy nước ở những nơi công cộng để có thể uống thì chị sẽ lưu lại và bên mình sẽ thêm vào cái file uh, chuẩn bị hành lý nhá cảm ơn kỳ rồi chào hải chào tất cả mọi người